nên là công ty của chúng tôi không đi làm uh, video trên các mô hình trang trại nhà vườn được Ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu ờ, với các bạn là cách trồng măng tây như thế nào để đạt được năng suất chất lượng hiệu quả cao và dùng phân bón silic tân phát trong giai đoạn bón lót và như thế nào thì sau đây chúng tôi hướng dẫn bà con vâng thưa các bạn ta đã làm đất xong như thế này làm đất xong như thế này thì chúng ta đánh luống chúng ta đánh ba luống à, chỗ này diện tích nó chỉ chưa được 10 mét vuông đâu ạ chúng ta đánh ba cái rạch như thế này ba rạch và chúng đó sau đó ta rắc cái cái phân vi sinh thì các bạn có thể rắc bất kỳ loại vi sinh nào cũng được đấy. đấy. thì các bạn rắc vào các rãnh uống này sau đó thì chúng ta rắc phân silic cho nó ra ở đây thì trên cái nền đất này nó không được tốt các bạn ạ đã sỏi rất nhiều nhưng mà nếu có phân silic thì trồng cây rất là đơn giản và ở đây chúng tôi hướng dẫn là ứng dụng là 11 xào một xào mang tây một xào 360 mét vuông đây chị ơi một xào 360 mét vuông thì chúng ta ứng dụng là từ 15 cho đến 20 cân silic Tân Phát Bắc Giang loại uh, túi 5 kg đấy à, trên một xào 360 mét vuông đấy thì sau khi mà tức là cái này là cho tỷ lệ nó rất là ít nó chỉ 15 đến 20 cân đấy các bạn ạ và vi sinh thì à, một xào 360 mét vuông chúng ta cũng chỉ dùng khoảng 20 25 cân thôi đấy thế thì khi mà chúng ta đánh rãnh xong thì chúng ta rắc phân hữu cơ vi sinh và sau đó chúng ta rắc cái phân silic thì mình cứ áng chừng thôi các bạn ạ ở đây thì cái, cái diện tích nó nhỏ mà vì cái, ờ, quỹ đất nó có hạn mà chúng tôi cũng nó ờ, cũng rất là bận cho nên là không thể trồng trên một diện tích rộng được thì chúng tôi chỉ làm demo để các bạn tham khảo và chúng ta có thể ứng dụng cho những bà con nào có những quỹ đất hạn hẹp hoặc là các bạn cũng có thể trồng ở trên các bạn có thể trồng ở trong thùng xốp ở trên sân thượng thì chúng ta vẫn dùng cái phân silic này chúng ta vẫn trồng được các bạn nhé trồng hiệu hiệu quả rất là tốt Đấy. sau khi mà rắc phân xong thì chúng ta dùng thuốc chúng ta đảo phân để cho nó đều với đất trộn đều đi Đấy. ở đây là sành sỏi rất nhiều các bạn này này thì đã được ươm giống rồi các bạn ạ Nếu như những bạn nào muốn chúng tôi làm một video để ươm giống măng tây Thì các bạn cứ để lại ở phần comment nhé Thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái quy trình hướng dẫn ươm giống măng tây Chúng ta ươm ra một cái thùng xốp hoặc là một cái mảnh đất nhỏ Sau đó khi mà cây măng tây nó lớn Nó không cần phải tốt như này đâu ạ nó chỉ khoảng độ 20 phân như này 20 phân là các bạn đã có thể vâng chỉ cần một gang thôi các bạn nhé là đã có thể đưa ra trồng được rồi đấy và nếu như mình không biết ươm giống măng tây thì rất là khó các bạn ạ rất khó mọc cây nó khó mọc và à, như vậy thì chúng ta sẽ không có giống để trồng và đây thì đây chỗ này thì nó được khoảng độ hơn hai chục ngón các bạn các bạn là đây là một giống măng tây xanh đây là một giống măng tây xanh và khi mà chúng ta ươm giống thì nó sẽ ra từng khóm như này đây, dễ của nó rất khỏe như này cây như này đấy và sau đây thì chúng ta đến với quy trình trồng đây ra đây đúng rồi ra vâng sau khi là xong là ta bới đất lên hả đây lấy tay lấy tay được trong vâng vào ở đây là hàng cách hàng thì cũng 40 và cây cách cây cũng 40 cm các bạn nhé đấy trồng rất là đơn giản như thế này đây sành đá nhiều lắm chia đều chia đều chị ạ vâng chia đều ạ đều như này vâng vẫn ra đây đấy. Và hôm nay thời tiết trời mưa, đất ẩm cho nên là sau khi trồng thì ta không phải tưới nhưng nếu như mà đất khô thì sau khi trồng thì mình sẽ tưới nước để vâng tưới nước giữ ẩm cho cây các bạn ạ em trồng giữa đó vâng trồng rất đơn giản như này các bạn nhé các bạn đây thì luống thì chúng tôi luống này là có diện tích là một rộng là một mét tư thưa chị là với cái tính cái việc của chị là trồng cái măng tây đã nhiều năm thì chị cho biết bí quyết để cho măng tây là trồng ra sau đó nó cây nó khỏe và nó nhiều mầm nó phát triển tốt hả chị? Bí quyết ở đây là như nào ạ? Thưa bà Hồng, bà có thể cho bí quyết. bí quyết nhá. Nó ừ. xong ta đánh dập cho bón là rắc chấu lên cho nó cỏ mọc sau hàng quay thế là cứ thường xuyên là mình có thể xúc đất và mùn mãi các thứ càng đổ đây nó càng dày lên thì mầm măng nó càng to càng mập à, à. đấy à. cứ vùi đất ấy vào thì mầm măng càng to càng mập nếu mà ta cứ để này, cho cái gốc ra thì mầm không bao giờ to được à đây ta cứ vâng. xúc đất có mùn có miếng các thứ ta lại vùi vào vâng. thì nó kín cái gốc thì bắt đầu là mầm lên nó hảo mầm tạo độ ẩm ở gốc đấy đúng vâng. không đấy phải tưới chứ Vâng, ở đây thì chúng tôi ờ, làm hướng cũng chưa được cao lắm Nhưng mà không sau ở giai đoạn này thì các bạn hãng cứ tạm thời như này thôi các bạn nhé Sau này không, còn không dần nữa à? vâng. Sau bắt đầu mình cứ rắc vun dần, vun dần Cứ có các con bùn bẩy, các thứ này lại rắc vùi vào thì lúc nào có kín cái gốc kiểu như cái cây tre ấy à cái giống này nó họ nhà tre vâng. nếu mới vào là mầm nó lên là nó mập Rồng đơn giản nhưng nó lại cho hiệu quả rất là cao các bạn ạ. Và và có thể các bạn chưa biết là măng tây là vua của các loại rau dinh dưỡng ở trong măng tây rất là tốt có bầu đấy có bầu con này nó ăn măng tây này vâng đặc biệt là trong những dịp covid như này thì các bạn nên tự trồng rau ở nhà để ăn thì vừa đảm bảo an toàn vừa đảm bảo là lúc nào cũng có rau ăn các bạn ạ và khi mà chỉ cần với một luống này thôi nhưng mà mỗi một ngày là bạn có thể khi mà măng mà cho được ở giai đoạn thu hoạch thì mỗi một ngày là bạn thu trên một cái luống này bạn đủ ăn đủ sinh hoạt cho khoảng ba bốn người trong một ngày tại vì sau đây là mỗi một khóm này nó rất rất nhiều mầm và mầm của nó rất là mập mà nếu như dùng phân silic thì cái mầm của nó có thể bằng cái ngón tay út của các bạn thì và cái măng tây thì mình không bỏ đi đâu một cái gì mình chỉ tước cái vỏ thôi là mình ăn hoàn toàn rất là dạ những cái vỏ còn không nếu như mà lo nó thái luôn cả nhà này toàn thái rác luôn cả vâng đặc biệt là măng tây mà xào thịt bò thì vô cùng ngon các bạn ạ vâng, dạ. tuyệt vời ngọt giòn đây còn hai cây nữa chị này dạ, vâng, đây ở đây là đang thiếu giống nhưng mà chúng tôi sẽ bây giờ cũng trời tối rồi thì xong ngày mai sẽ trồng trồng tiếp tục Đấy. đây, vâng, đây là làm demo thôi nó bén chân ra vâng. chục ngày ta lại đánh đánh sạch ở đây đánh sạch một lượt đây cái hay là rắc vâng. do là dễ bắt đầu nó ra ăn đây mà lại hai bên vâng. dễ hai bên nên đánh sạch bên này đánh sạch bên này vâng. thế là xong bắt đầu ta bón vâng. bây giờ là mình lấy chấu để phủ đấy giờ là cứ rắc chấu phủ vào nó cỏ nó đỡ mọc Vâng, sau khi chúng ta đã trồng xong thì chúng ta sẽ đến với quy trình là giải chấu tại sao chúng ta lại phải giải chấu là vì chúng ta giải như này để giữ độ ẩm cho cây Đấy. giữ độ ẩm và đồng thời là chúng ta để tránh cỏ lên các bạn ạ nếu như ta giải một đợt dày vào đây thì cỏ nó sẽ không lên được và chúng ta không phải làm cỏ các bạn nhé vừa giữ độ ẩm cho cây vừa tránh cỏ mọc đấy và sau khoảng độ nửa tháng cho đến một tháng cây măng bén rễ thì lúc đó chúng ta lại rạch những cái ở giữa rãnh này ra chúng ta lại rạch rãnh giữa này ra và lúc đó thì chúng ta có thể bổ sung thêm NPK theo cái liều lượng là 25 đến 30 kg trên một xào bắc bộ 360 m vuông các bạn ạ Và với luống như thế này thì các bạn chỉ cần Chúng ta chỉ cần bón hai cái chậu Chấu này là được Đấy ta chỉ đủ sao bên này, đủ sao bên này Là đủ các bạn nhé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 và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chào xin chào và hẹn gặp lại